và xin mến chào à, quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em thì à, hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất thì à, hiện hiện trạng cái miếng đất của chúng ta là đất trồng cây lâu năm nha và miếng đất của chúng ta là nằm trên mặt tiền đường DH515 thuộc ấp Bố Lá xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì ờ, cái vị trí miếng đất chúng ta nằm ngay cái ngã ba luôn nha. Cái đó xe chạy ra phía trước, đó, xe ben đó, nó chở đó là quý vị cũng thấy đó là cái con đường bê tông đi qua xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng nha quý vị. Ừ. Và đầu này, bên này là chúng ta ra đường ờ, đường DT741 nha, khoảng 500 m và đi ra khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng ờ, gần hai cây số nha quý vị gần hai cây số là ra khu công nghiệp Tân Bình nha cái con đường DH515 này là cái con đường đang được uh, nâng cấp trải nhựa và đây là cái vị trí cái miếng đất của chúng ta đây cái đất trống nha đó quý vị xem nè và miếng đất của chúng ta là từ cái cọc móc ở bên này đi qua bên kia là gần 60 mét nha quý vị gần 60 mét và cái đầu bên kia là cái con đường đất cụt nha miếng đất chúng ta là hai mặt tiền trên sổ là ghi là đường đất cụt bên đó cái chiều dài vào cái ờ, miếng đất từ đường DH515 đi vào á, là khoảng uh, trên 130 130 mét nha quý vị đó và cái hậu miếng đất chúng ta là nở nha đất rất là bằng luôn nở hậu phía sau phía sau à, cái miếng đất chúng ta là cái phần đất trống em sẽ đi ra cái phần đường à, đường à, đất cụt này cho quý vị và các bạn xem thì ờ, quý vị và các bạn xem video cũng rất mong là quý vị chúng ta xem thật là kỹ để ờ, nắm rõ về cái miếng đất này và nhân đây thì em cũng mong là quý vị và các bạn xem thì ờ, cũng ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất tại vì cái thời gian đăng của em nó cũng không có cố định nha đây đây là cái con đường đất cột nha quý vị có điện kéo vào nhà dân phía bên trong này phía sau miếng đất của chúng ta là nhà dân và cách đó một vài à, trăm mét là các cái công ty đang xây dựng nha sẽ quay một vòng cho quý vị xem đây đó, con đường chúng ta thông ra đường à, DH515 nha vị trí cái miếng đất chúng ta là cách thành phố mới Bình Dương khoảng tầm 25 cây số nha quý vị 25 cây số và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 55 cây hạn 55 km à, báo cho quý vị luôn giá cái miếng đất này là 20 tỷ 20 tỷ có thương lượng nha quý vị nào có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì à, nhân đây em cũng xin à, báo cho quý vị là quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất đó, bán đất chính chủ thì có thể liên hệ em em sẽ quay hỗ trợ bán cho quý vị ha miếng đất chúng ta là cái phần đất trống giáp ranh với lại cái vườn cao su ở phía sau kia đó, chạy qua bên này bên này là cái phần nở hậu nha quý vị Đó. cái đít phần đất chúng ta là nó nở ra tổng diện tích là gần 8 ờ, xào nha quý vị 8.000 mét vuông Đây thì ờ, miếng đất chúng ta là cách cái ờ, điện ba pha khoảng 100 mét nha điện ba pha còn cái ờ, đèn đường thì ờ, có đầy đủ nha đất rất là bằng luôn ở đây thì ờ, sát khu dân cư rồi phía sau đất của chúng ta là có khu dân cư Phương Trường Em nha quý vị khu dân cư Phương Trường Em cũng đã gần hoàn thiện rồi đây thì cái vị trí miếng đất chúng ta là chúng ta có thể xây xưởng nha lên xưởng rất là đẹp luôn mặt tiền đường rộng đường này thì xe tải rồi đi thoải mái nha quý vị thấy xe cộ cũng ờ, lưu thông khá là đông một vị trí ờ, khá thuận lợi cho quý vị nào mà có nhu cầu mà chúng ta mua để xây dựng xưởng làm công ty xí nghiệp thì rất là đẹp nữa thì à, trước đây ở à, đây là trồng cao su nha quý vị nhưng mà chủ đất à, cây nó già cỗi á, thì chủ đất cũng cưa hết rồi cái hôm nay em quay thì em cũng tranh thủ đi quay nên cũng không có cầm cái cây chống rung á quý vị xem nó hơi rung lắc một tí xíu à, mong quý vị và các bạn ờ, hết sức thông cảm nha Rồi một lần nữa thì em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất có mặt tiền gần 60 mét nha. Tổng diện tích là gần 8 sào, 8.000 mét vuông tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 60 mét mặt tiền đường à, DH515 và một khoảng hơn 130 mét mặt tiền cái đường đất cột nha đất hai mặt tiền luôn Đó. rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn